Mỗi một à, đăng ký của quý khách đều được ô tô Kinh Anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng à, đăng ký nhất định. Thì tiếp tục chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Kinh Anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Sang Jong Corando dạng bán tải van hai chỗ số tự động máy dầu Chiếc xe này à, sản xuất năm 2004 nhưng mà đăng ký lần đầu thì tới à, năm 2009 lận. Đây là chiếc à, Corando nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Do đó mà uh, cái phần sassy cũng như là phần đồng của nó còn rất là tốt. Thì à, mẫu xe này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 185 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại là 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh khu vực miền Nam. Địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. À, với mẫu xe này thì ô tô Kinh Anh à, cam kết là không có đâm đụng, không ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi sau đây à, chúng ta đi à, khảo sát một vòng ngoại thất của chiếc xe này nhé với cái à, vẻ ngoài độc đáo của Corando chiếc xe này có một cái kiểu dáng cực kỳ là độc đáo không lẫn được với những cái mẫu xe địa hình khác đấy quý vị có thể thấy phần trước nhỏ gọn tạo cho chúng ta cái cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ Đèn sinh nhan ở phía trước thì được kéo à, được thiết kế à, chạy dài theo mũi xe. Chiếc xe này à, có tay lái trợ lực, gương kính điện và hệ thống điều hòa khá là mát. Đây là bánh trước ở bên phụ. Hiện nay thì bốn bánh xe này đã được độ lên cái dạng vành vành đúc. Nhìn cực kỳ là hố, rất là sang trọng, rất là cao. Đi được mọi địa hình vẫn còn bốn cái à, bánh xe zin của nó khi à, quý khách à, mua chiếc xe này thì chúng tôi tặng luôn cái bộ vành cũng như là bốn quả lốp mới này bốn cái bánh xe mới này đấy quý vị có thể thấy vỏ xe hay còn gọi là lốp xe còn rất là rất là mới gần như là mới nguyên vậy mới thay mà phải nói là chạy 4 5 năm nữa mới cần phải thay thế tại cận cảnh cho quý vị thấy cực kỳ là tốt rất là chắc chắn đi được mọi địa hình học dè thì còn cực kỳ là chắc chắn tất cả các cái tấm nhựa của phần học dè không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả logo thương hiệu à, Corando của hãng à, Say Dông xe cũng à, đã được chủ nhân trang trí cái tem dạng thể thao nhìn rất là hầm hố rất là mạnh mẽ rất là thể thao đèn ở phía trước dạng à, đèn pha dạng à, bi lông kết hợp với à, cái vành đèn led rất là sáng nhìn rất là đẹp giúp cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm đây là thứ dạng xe dòng xe dạng dòng xe địa hình cho nên là nhìn cực kỳ là thể thao đèn sương mù vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả Quý vị à, có thể nhìn lại à, toàn bộ phần đầu xe Nhìn rất là hầm hố Đúng là mang dáng vẻ của một chiếc xe thể thao Tất cả đèn à, sương mù cũng như là hệ thống đèn pha còn hoạt động rất là tốt Còn đây là bánh trước ở bên tài Đấy, quý vị có thể thấy cũng đã được độ hết lên dàn mâm xe của hãng Ford Cực kỳ là chắc chắn, rất là sáng Vỏ xe cũng còn khá là mới Phải nói là sử dụng 3-4 năm nữa chúng ta mới cần phải thay thế Toàn bộ hộc dè cũng như là hệ thống giảm sóc đấy không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là à, bong chóc cả bánh logo thương hiệu à, Corando của hãng à, Saiyong bánh xe sau bên tài chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều đấy quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy mầm đục 6 chấu cực kỳ là chặt rất là sáng như là mới gai của vỏ xe cực kỳ là cao rất là mới toàn bộ hộp dè cũng như là hệ thống cua lốp quý vị à, có thể thấy rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả bánh sơ cua hay còn gọi là bánh dự phòng được à, dạng à, lắp ở dạng bánh treo cũng à, còn à, khá là đẹp khá là mới chiếc xe này à, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc được ô tô Kinh Anh mua của một à, chủ nhân ở à, Đồng Nai biển à, 5 số đã được ờ, chủ nhân trang trí một vài cái vị trí option nhìn rất là sang trọng rất là sáng đây là cánh ờ, cửa trước ở bên tài toàn bộ keo chỉ vẫn là còn zin theo xe vẫn còn ờ, đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào đấy cái phần da cái phần da nội thất ở bên trong đã được bọc ra toàn vẹn toàn bộ các cái nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là tốt không hề có cái dấu hiệu gì là kẹt hay là gãy cả hệ thống bản lề vẫn còn khá là chắc chắn rất là nhẹ nhàng cột cũng như là khung cửa quý vị có thể thấy quay cận cảnh quay chi tiết cực kỳ là chắc chắn hệ thống chốt khóa đấy quý vị à, có thể thấy không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả vẫn còn đầy đủ các cái tem của hãng sản xuất trên à, cánh cửa rất là rõ ràng đây là cái à, loa sụp tạo cái âm thanh à, bass rất là hay tất cả ghế cũng đã được à, bọc da 5D rất là đẹp rất là sang trọng vô lăng 4 chấu đều có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng xe trang bị cái hộp số tự động 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng êm mượt chiếc xe này cũng à, trang bị thêm một cái à, camera hành trình đấy đây là cái à, màn hình của nó có gắn một cái camera ở phía sau cái màn hình này này hệ thống điều chỉnh ghế của tài xế vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy quay cận cảnh chi tiết quý vị có thể thấy toàn bộ ghế cũng đã được bọc da lại còn rất là mới không hề có hiện tượng gì là bị rách hay là bị dơ bẩn cả rất là sáng toàn bộ nội thất đều được à, bọc da 5D với lại cái à, màu à, nâu khá là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là xù xì cả đèn trần cũng như là các cái hệ thống tiện ích vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả đấy quý vị có thể thấy cái khoang nội thất của nó rất là đẹp đều được bọc da 5D toàn bộ khoang nội thất đều được bọc da 5D cực kỳ là chắc chắn cái à, khoang à, hành lý rất là rộng rất là rộng rãi toàn bộ các cái đèn tín hiệu à, cảnh báo trên đồng hồ vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả xe cũng trang bị cái hệ thống điều hòa khá là mát mát rất là sâu ổ DVD 6 đĩa cho chúng ta một cái âm thanh cũng khá là hay đặc biệt là chủ nhân cũng đã trang bị cái loa super bass rất là hay âm thanh nó rất là ấm xe cũng uh, trang bị cái hệ thống uh, gương chỉnh điện và điều chỉnh cái uh, hệ thống uh, gạt mưa ở phía sau tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt chiếc xe này thì uh, chiếc vô lăng cũng uh, điều chỉnh uh, lên xuống cao thấp dạng gật gù để cho tài xế có thể lựa chọn cho mình cái tư thế lái tốt nhất đấy đây là cốp ở phía sau với là cái dạng cánh cửa cốp mở sang bên phía trái rất là rộng rãi toàn bộ đều được à, bọc da 5D còn mới nguyên tất cả các cái keo chỉ cũng như là hệ thống à, chống ồn của à, nắp cốp vẫn còn rất là tốt và đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ rất là rộng rãi đây là chiếc cánh cửa bên phụ Đấy, quý vị à, có thể thấy tapi của cửa cũng à, đã được à, bọc da 5D rất là đẹp cùng với màu của khoang nội thất. Toàn bộ keo chỉ với là zin theo xe, không hề thiếu một phân đoạn nào. Đấy, đây là cái miếng cao su để dùng để cách âm của chiếc xe này. Cách âm khá là tốt. Khi chúng ta ngồi trong xe thì cái tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ. Quay chi tiết và cận cảnh cho quý vị thấy rõ, cực kỳ là đầy đủ, rất là tốt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 2.9 à, lít toàn bộ à, keo chỉ của nắp cabo vẫn còn nguyên vẹn và đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào đấy vẫn còn à, đầy đủ cái thông số của chiếc xe dán ở trên nắp cabo quý vị có thể thấy rất là rõ ràng cái phần sắt xi cũng như là cái phần tấm nỉ để ốp trên nắp cabo vẫn còn rất là tốt sang dòng Corando được trang bị cái động cơ dầu 2.9 lít nó à, sử dụng cái heo cơ cho nên là cực kỳ à, là dễ sửa chữa toàn bộ máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả máy nổ rất là êm mặc dù đây là dòng máy dầu nhưng mà cái tiếng nổ của nó cũng rất là êm nhỏ ổn định thế thì à, với giá bán là 185 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá cũng khá là hợp lý cho một à, chiếc xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc máy dầu 2.9 Khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Kết Anh khu vực miền Nam, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý khách đến à, địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm thực tế à, chiếc xe này nhé. Sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu qua cái phần gầm của chiếc xe này nhé. Đấy, đây là gầm xe quay từ phía sau. Quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn. Tất cả các cái đầu rô tin cũng như là cái hệ thống giảm sóc vẫn còn rất là tốt, không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Đây là đây là phần gầm quay ở bên phía hông đấy đây là dòng xe nhập nguyên con từ Hàn Quốc cho nên là cái phần gầm xe rất là dày không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả không có một cái vết gì là hàn nứt ở trên uh, chiếc uh, gầm của chiếc xe này quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ cực kỳ là chắc chắn còn đây là gầm quay ở phía trước của xe đấy phần bề máy rất là chắc chắn hệ thống à, giảm sóc của phần bánh xe trước rất là tốt rất là êm không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả Đấy. và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này ở cái đoạn đường nội ô thành phố rạch giá tỉnh kiên giang xem vận hành như thế nào nhé đấy quý vị có thể thấy máy xe nổ rất là nhỏ rất là êm không hề có cái hiện tượng gì là bị gào cả vô lăng cũng được trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng cầm cũng à, khá là chắc tay hệ thống à, số ra vào rất là nhẹ nhàng êm mượt không có cái hiện tượng gì là sắp số cả Trăng đêm đã lên rồi Đấy, đây là camera hành trình này Rất là rõ ràng, sắc nét Quý vị à, có thể thấy là hệ thống cách âm của chiếc xe này cực tốt chúng tôi đang ngồi ở trong xe quay mà cái tiếng tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ gần như là không thấy gì cả phải nói là hệ thống à, cách âm của chiếc xe này cực tốt khi xe chạy có cái cảm giác rất là đầm xe đây là dòng xe Hàn Quốc mà nhập khẩu nguyên con cho nên là toàn bộ phần sắt xi cũng như là phần à, dàn đồng của chiếc xe rất là dày cho nên là khi xe chạy rất là đầm hệ thống à, âm thanh của chiếc xe này cũng khá là hay đấy quý vị à, có thể nghe rõ chúng tôi đang ngồi à, trong xe quay và ghi âm à, khi qua những khúc cua thì vô lăng có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng thế thì với giá bán là 185 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá cũng khá là hợp lý cho một chiếc xe bán tải dạng van nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc sản xuất năm 2004 nhưng mà đăng ký lần đầu năm 2009 Vậy thì các à, nhà nào quan tâm thì hãy sớm liên lạc với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé hoặc à, quý khách cũng có thể đến à, địa chỉ của chúng tôi C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Thế thì à, vừa rồi quý khách cũng đã xem chi tiết của chiếc à, Sang rông, Corando, hai chỗ dạng à, bán tải khoan, số tự động máy dầu sản xuất năm 2004, đăng ký lần đầu năm 2009. Trân trọng cảm ơn các đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh trên YouTube và trên fanpage. Sau đó, nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất, đánh giá nhất, đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh.